Xin chào anh em Đấy, cái ờ, video này muốn giới thiệu cho anh em một cái cách lắc tài xỉu bịp Đấy, cái cách lắc tài xỉu mà nó mang lại những cái hiệu quả rất là cao cho anh em khi mà anh em đi chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu ở bất kỳ những cái sòng sới nào Đấy, những cái sân chơi C1 hay là những cái đấu trường lớn thì là anh em sử dụng cái cách lắc này thì anh em sẽ hoàn toàn là anh em không bị tâm lý cái là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là anh em sẽ có những cái tỷ lệ những cái phần trăm mà anh em lắc được cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em nhé đấy thì ờ, trước tiên là tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu mà nó là hàng độc quyền ở bên tôi nhé cái bộ hột tài xỉu này nó chính là cái bộ hột tài xỉu hay cái bộ hột tài xỉu hai này tôi cũng vừa mới cho ra mắt anh em đấy thì có rất là nhiều anh em vẫn chưa biết về cái bộ hồ tài xỉu này thì cái bộ hồ tài xỉu này tôi sẽ nói qua cho anh em để cho anh em thấy được cái bộ hồ tài xỉu này nó cái cách chơi của nó như thế nào Đấy, và cái cái ờ, cách mà nó mang lại cho anh em những cái chiến thắng như thế nào thì là anh em sẽ theo dõi cùng với tôi nhé Đấy, thì cái bộ hồ tài xỉu này thứ nhất là hoàn toàn không tang Đấy, 100% không tang cái là cái thứ nhất những cái bộ tài xỉu cung cấp cho anh em đi làm tay cái thì là phải là không gian rồi Đấy. và cái thứ hai nữa là khi mà anh em lắc cái bộ tài xỉu này Đấy. thì là nó sẽ có cái cách lắc mà để cho anh em Đấy. lấy những cái chiến thắng về cho anh em Đấy. đặc biệt ở đây nó chính là cái cách lắc phá vỡ hột tài xỉu Đấy. cách lắc phá vỡ hột tài xỉu khó Đấy, và cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu hai này thì à, không nói nhiều không nói dài dòng nữa bây giờ tôi vào tôi sẽ test luôn cho anh em Đấy, xin phép anh em là tôi không uh, thử uh, nước muối nam châm dọi đèn của cái bộ hột tài xỉu này hứa và đảm bảo luôn với anh em là cái bộ hột tài xỉu này nó hoàn toàn không tăng Đấy, anh em mua về Đấy, hoặc là anh em có thể đến cơ sở thì anh em có thể test thoải mái nếu mà anh em mà test cái bộ hột tài xỉu hay này nó mà có một chút tăng tích nào thì tôi sẽ thì tôi sẽ nghỉ bán hàng ngay lập tức nhá đó thì à, cái bộ hột tài xỉu này bây giờ tôi và tôi sẽ test cho anh em cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu hay này xem là nó có hiệu quả cho anh em đi chơi hay không nhé thì cái cách lắc của bùa tài xỉu hay này khi mà anh em đi lắc thì là anh em sẽ giữ được tài giữ được xỉu Đấy, hoặc là anh em có thể lên tài xuống xỉu nó đi theo ý muốn của anh em Đấy. thì cái cách lắc này anh em có thể là mua cái bộ hột tài xỉu hoặc là anh em có thể là đặt đơn hàng Đấy, đặt đơn hàng gửi về cho anh em thì là anh em sẽ được uh, chia sẻ video uh, cách lắc hột tài xỉu uh, ờ, hai này hoặc là anh em có thể là gọi điện trực tiếp cho tôi ở trên Zalo thì là anh em sẽ được uh, tôi uh, tư vấn và tôi chia sẻ cho anh em cái cách lắc ở trên Zalo nhé thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ lắc cho anh em cái bộ tài xỉu uh, hai này nó sẽ là đi đều nhé đấy, đi đều đấy, đi đều là như thế nào đấy vừa rồi là chén một hai ba thì chén này nó sẽ là lên tài không biết tài là bao nhiêu cả nhưng đại loại nó sẽ là tài đó ba bốn sáu đúng không anh em đấy và tiếp tục chén sau như thế này thì là nó sẽ cho anh em là chén xỉu nhé. tôi đang lắc cái ờ, cách lắc là bộ hột đi đều đó một ba ba đúng không anh em đấy, cái cách lắc của cái bộ tài xỉu hay này anh em mà lắc được thuần thục rồi anh em đi đến bất kỳ cái đấu trường lớn hay là những cái sân chơi C1 hay là C10 hay là ờ, C gì đó thì anh em luôn luôn anh em có tỷ lệ phần trăm thắng khá là cao nhé đấy thì à, cái cách lắc thứ hai đó chính là cái cách lắc giữ hột tài xỉu nhé. cách lắc giữ hột tài xỉu thì à, tôi sẽ test luôn cho anh em đấy đang xỉu tôi sẽ giữ xỉu cho anh em Đấy, 113 tiếp tục vẫn là xỉu Đấy, 144 tiếp tục giữ xỉu cho anh em 115 vẫn là giữ xỉu Đấy, 135 tiếp tục giữ xỉu 224 cái này thì hơi nhẹ rồi Đấy, tôi không kết chén này chén này vẫn mở Đấy, vẫn mở lên xỉu à xuống xỉu Đấy, 1 2 3 Đấy, chén này nó đã lên tài Đấy thì ờ, vừa rồi tôi đã lắc giữ hồn tài xỉu Đấy, giữ bên xỉu cho anh em Đấy nó cũng ờ, khoảng được tầm 7 8 chén Đấy thì ờ, cái bộ tài xỉu này anh em à, có thể là anh em đi cơ sở anh em test hoàn thoải mái nhé khách hàng thoải mái còn bên cơ sở tôi còn rất là nhiều những cái bộ hồ tài xỉu nữa nên là anh em đến không phải là test riêng cái bộ hồ tài xỉu hay này mà anh em có thể còn được tư vấn những cái bộ hồ tài xỉu khác nữa có thể là nó phù hợp hơn với anh em nhé đấy thì còn à, cái cách lắc cuối cùng đó chính là cái cách lắc phá vỡ thế hột tài xỉu phá vỡ thế hột tài xỉu khó đấy thì phá vỡ thế hột tài xỉu khó ở đây nó là cái những thế hột tài xỉu nào thì đa số anh em đi lắc tài xỉu anh em cũng đã biết rồi những cái bộ hột tài xỉu khó những cái thế hột tài xỉu khó đó chính là những cái thế hột tài xỉu to mà anh em không thể đưa xuống được nhá to mà anh em không thể đưa xuống được thì những cái thế hột đó chính là những thế hột tài xỉu à, uh, 556 hay là 665 hay 456 356 đấy là những cái thế hột tài xỉu to mà anh em muốn đưa xuống được nhưng mà cái mặc định của cái thế hột đó là nó đứng ở tài cho anh em lên tầm 80 phần trăm đấy thì lý do vì sao mà tôi uh, chia sẻ cho anh em à, tôi giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu hay này đấy nó mang lại những cái uh, lợi ích thiết thực cho anh em nhá, thiết thực cho anh em đấy, đợi lại là nó phá vỡ hoàn toàn những cái thế hột tài xỉu khó mà anh em à, mắc phải ở những cái sân chơi nhá đó thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em này Đấy, test cho anh em cái thế ờ, hột tài xỉu khó này Đấy. Bây giờ tôi sẽ cho xuống xỉu chỉ bằng cái cách lắc mà chuyển hột của tôi thôi Đấy, chuyển hột của cái bộ tài xỉu hai này đó như này thôi là cái thế hột tài xỉu 665 nó đã bị phá vỡ hoàn toàn nhé đó nó bị phá vỡ hoàn toàn đúng không anh em đó thì à, anh em nào mà vẫn chưa tin thì anh em có thể là đến cơ sở anh em cho ra những cái thế hột tài xỉu để cái để tôi sẽ lắc cái bộ hột tài xỉu này nó sẽ phá vỡ hoàn toàn những cái thế hột của anh em nhé tiếp tục cho anh em là những cái thế hột đây thế hột 235 cũng được coi là cái thế hột tài xỉu khó để cho anh em đi à, lắc tài xỉu anh em có thể là gặp những cái thế hột này anh em hơi bị mất tâm lý nhé nhưng anh em sử dụng cái bộ hột này thì anh em yên tâm nhé anh em chỉ cần có cách lắc giữ xỉu giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu hai này là anh em phá vỡ cái thế hột tài xỉu hai ba năm này nhé ngay tức khắc có 80 đến 90 phần trăm là anh em phá vỡ được cái thế hột này nhé đó lại còn bão tam nữa thì là anh em thường hỏi là nó còn cái gì để nói nữa đúng không anh em đó thì đây chính là cái bộ tài xỉu hay Đấy, bộ tài xỉu hay bộ tài xỉu mới nhất bên tôi mà mới cho ra mắt cho anh em đấy thì tôi cũng đã nghiên cứu rồi anh em đi chơi tài xỉu anh em cũng có rất là nhiều anh em không lắc được những thế hột tài xỉu khó đấy, tôi về tôi đã nghiên cứu và tôi đã làm ra cái bộ hột tài xỉu hay này đấy, nó phá vỡ hoàn toàn những cái thế hột tài xỉu của anh em đấy. thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu hay này thì anh em cứ đến cơ sở đấy, tôi ở bến xe miền Tây anh em cứ đến bến xe miền Tây tôi sẽ ra đón cho anh em đấy, thì anh em nào mà không đi được thì tôi sẽ gửi đơn hàng về cho anh em đấy thì anh em sẽ kết bạn Zalo với tôi đấy, thì anh anh em tôi sẽ gửi cho anh em cái video hoặc là anh em có thể gọi điện trực tiếp cho tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em trên video nhé Đấy, thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em